thì đợt à, trước cái đáy trước của thị trường à, là nó loanh quanh đâu đó khoảng một ngàn điểm nhưng mà thị trường ở giai đoạn này nó rơi xuống khoảng xuống các vùng một ngàn điểm và nó bây giờ hiện tại nó là vùng 986 điểm tức là nó, hôm nay nó rơi 33,67 điểm 33,67 điểm đúng không ạ và hôm nay thì thị trường nó rơi là nó rơi trọng ngược xuống luôn, đúng không ạ nó không không thời gấp nhưng mà nó cứ rơi từ từ từ từ từ từ từ xuống và ở phía hôm nay mọi người đều thấy là gì là toàn thị trường hôm nay thì có 148 mã giảm sàn đó. Ờ, có 45 mã tăng và chỉ có hai mã là tăng trần còn lại là 39 mã tham chiếu ở VN30 thì đến có ba trong vòng 30 mã đó thì đến 27 mã là đã là giảm sàn rồi chỉ có một mã tăng và hai mã là tham chiếu còn lại là mất nhưng mà trong 27 mã giảm thì đó có đến 10 mã là nó là giảm sàn đúng không ạ trong viên 30 thì đó là sơ lược của thị trường ngày hôm nay về cái mà mọi người để ý là cái cái thanh khoản thanh khoản thị trường hôm nay là nó bán khá là mạnh đúng không ạ thanh khoản thị trường hôm nay là cực kỳ bán cực kỳ mạnh khi mà khối nước ngoài nước ngoài thì chỉ uh, duy trì mua đồng nhẹ chỉ siêu chút chút xíu thôi là khoảng 73 tỷ 73 tỷ và tự doanh thì tiếp tục vào ờ, cái nhịp bán ròng 1 2 thật ra trong 10 phiên lại đây thì tự doanh liên tục bán ròng và không có phiên nào mua lại cả thì các cái việc mà dòng tiền nó liên tục đứng ngoài như thị trường hiện nay thì khả năng cao là thị trường à, vẫn còn rơi tiếp ở, giai đoạn sắp tới là cũng có khả năng chứ không có các bạn nha không là có cũng có khả năng á rồi quay lại với thị trường chúng ta hôm nay vậy thì cái câu hỏi mà mọi người quan tâm ở ngày giai đoạn sắp tới đây là ngày mai cái, à, cái phiên ngày mai là một cái phiên nó cực kỳ quan trọng nó cực kỳ quan trọng bởi vì sao thì cái xác suất ngày mai nó tạo đáy à, nó sẽ biến động à, biến động với biên dao động nhỏ và đi ngang à, rồi mới đi đi lên nó là xác nhận đáy ở vùng này vùng 1100 này là khá là cao đúng không ạ tương tự như đoạn này các bạn chị ạ các anh chị thấy nó rơi này nó rơi sau đó đầu ai cũng nhìn ạ nó rơi khỏi cái vùng mà đáy trước của nó là vùng 1160 1160 và nó cái cây cái ngày cây ngày mùng 6 tháng 7 nó rơi khỏi vùng đó luôn thì ai cũng nghĩ là khả năng cao nó còn rơi tiếp tuy nhiên thì ngày hôm sau nó vẫn nó đi ngang nó, nó có một cái hồi lên và tiếp tục đi ngang mà đi lên thì nó cũng xác suất hôm nay thì nó cũng có có giai đoạn nó tương tự như đoạn này nó tương tự như đoạn này đúng không nhưng mà à, nhưng mà nhưng mà thực ra thì mình à, chúng ta cũng không chắc chắn được cái gì không chắc chắn được điều gì ở thị trường này đúng không ạ bởi vì sao bởi vì các cái thông tin về vĩ mô giai đoạn này mình nhận điểm mình nhận thấy là nó khá là xấu khi mà ngày hôm nay thì lãi suất ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất điều hành thêm một phần trăm đây các bạn thấy là quyết định số 1809 à, ờ, quyết định của ngân hàng nhà nước ngày 24 tháng 10 2022 thì à, về lãi suất tái cấp vốn thì đã tăng lên một phần trăm ờ, tăng từ lên 5% từ mức từ mức 3,5% lên 4,5% tức là tăng lên một phần trăm đấy chính vì vậy những cái thông tin mà phản ứng trước cái thông tin tiêu cực này thì uh, thì à, nhóm ngành chứng khoán nó đi đầu và nó giảm trước và tất các chị đều thấy là khi mà thị trường giảm thì tất cả các nhóm ngành khác đều giảm tất cả kể cả trong vn 30 đặc biệt là nhóm bất động sản chứng khoán đúng không? đặc biệt là nhóm bất động sản giai này à, vậy thì ở phiên ngày mai khả năng cao thì khi mà thông tin xấu nó ra rồi thì à, khả năng nó sẽ nhúng xuống một đoạn bắt đầu hồi lên đúng không không khả năng đúng không ạ cũng có khả năng thứ hai nữa là sẽ bắt đầu tiếp tục đi xuống và cái đáy mới ở đâu thì mình không biết à, và trước đây có một cái vị nào đó gọi là Mr gì đó Mr gì 30 gì đó có nói rằng VN Index khả năng cao nó sẽ về vùng 950 và ở cái mức mà các bạn thấy là hiện tại là 986 điểm thì nó cách vùng 950 chỉ còn đâu đó cũng khoảng 36 điểm đúng không ạ với cái phiên biên rơi như phiên ngày à, ngày hôm nay thì ngày mai nó chỉ rơi một phiên nữa là nó về vùng 950 đúng không ạ và về vùng 950 còn nó tạo đáy thì chưa mình nghĩ là vẫn còn khả năng nếu mà nó rơi một cây nữa thì khả năng là không biết thị trường nó rơi tạo đáy thì chưa khả năng nó còn rơi nữa khả năng còn lấy được bởi vì à, hiện tại các bạn thấy là Trung Quốc khi mà à, các chính sách về Trung Quốc nó vẫn chưa có dấu tín hiệu khả quan khi mà ông Tập Cận Bình tái đắc cử ông Tập Cận Bình tái đắc cử đúng không ạ và ông vẫn duy trì các chính sách zero covid đúng không ạ là tức là sao là Trung Quốc mặc dù có cam kết là mở cửa toàn diện với nền kinh tế thế giới đúng không ạ tuy nhiên trong nội địa trung quốc á, nếu bạn nào theo dõi các cái bạn du học sinh hay các bạn à, bên trung quốc đi làm á, thì họ họ hay làm các video trên kênh tiktok á, họ chia sẻ về cuộc sống của họ đúng không ạ thì cái việc mà áp dụng chính sách zero covid á, nó tác động rất lớn đến người đến người dân và người ta đi lại đi à, đi giao thông hay di chuyển cái gì nó cũng rất cực kỳ khó khăn nó giống như việt nam mà những năm ngoái á, là áp dụng các chính sách là ngăn sông cấm chợ đấy ra đường đi đâu test test test liên tục kiểu như vậy như là chính phủ Trung Quốc người ta vẫn đang rất là quan ngại đến cái việc mà cái cái dịch ờ, dịch covid này đúng không mặc dù là thế giới người ta chấp nhận cái covid này nó giống như một cái một cái bệnh bệnh dịch bệnh cặp cũng thông thường thì ờ, khi mà cái ban lãnh đạo ờ, Trung Quốc nó ta đắc cử ở đây thì mặc dù các bạn biết là à, mà trong cái thường vụ bộ chính trị của Trung Quốc à, là có đến 8 thành viên à, chỉ có bốn thành viên là tái quay lại à, nắm quyền còn bốn thành viên còn lại là bầu cử mới trong bốn thành viên bầu cử mới này ờ, được ờ, vào bộ thường vụ bộ chính trị mới này là tất cả đều là những thân tín của ông tập cận bình cho thấy một điều là các chính sách của ông tập cận bình sắp tới sẽ được làm một cách siết sao hơn nữa đúng không là chính sách áp dụng chính sách của zero covid rồi đó là một trong những cái điểm nghẹn về kinh tế ở ờ, ờ, về kinh tế vĩ mô ở giai đoạn này và giai đoạn này thì ờ, khi sau khi mà đợt Đức ngân hàng nhà nước đã tăng một phần trăm và đợt này lại tăng tiếp thêm một phần trăm nữa tức là ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay thì khả năng sắp giai đoạn sắp tới là lãi suất sẽ, sẽ tăng cao và những doanh nghiệp mà sử dụng vốn vay nhiều như doanh nghiệp bất động sản hay là những đấy kiểu kiểu như vậy thì khả năng cao sẽ giai đoạn sắp tới là một giai đoạn rất rất là khó khăn đặc biệt là nhóm đối với nhóm bất động sản nhóm ngành bất động sản dần sắp tới là rất, rất xác định là rất khó khăn các chị ạ đúng không ạ và nền kinh tế Việt Nam mình cũng đang gọi là đang còn bóc cái dòng tiền lại để kiềm à, kiềm chế cái lạm phát kiềm chế cái lạm phát đúng không ạ thì Việt Nam mình các bạn thấy là, là, là Mỹ nó đã tăng lãi suất lên lần thứ tư lần thứ năm rồi nhưng Việt Nam lần này là mới tăng lãi suất lần thứ hai đúng không tăng lãi suất điều hành lần thứ hai và khi mà ngân hàng hôm nay ngân hàng nhà nước tăng cho tăng được phép tăng lãi suất điều hành thì uh, các bạn biết là ngày mai ngày kia thôi các bạn sẽ nhận được các thông tin từ các ngân hàng nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục sẽ tăng lãi suất điều hành lên một phần trăm nữa đúng không? thì đầu trước giờ lúc nào nó cũng vậy khi mà ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành lên một phần trăm thì sau đó hai ba ngày thì tất đến tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tăng lãi suất điều hành lên mặc dù đây là một điều uh, uh, rất là không tốt ờ, nền kinh tế ờ, ở, ở vĩ mô giai đoạn này cho nên giai đoạn này thị trường khả năng mình thấy mình mình mình sẽ xác thấy xác suất là nó vẫn còn rơi nữa là nó vì thế đúng không? nó vẫn nó vẫn còn rơi nữa khả năng nó vẫn còn rơi nữa cho nên đáy mới ở của vị thị trường ở giai đoạn này ở đâu thì mình cũng không biết mình không biết đâu đúng không và vậy giai đoạn này á, thì nếu như anh chị nào nếu mà không phải là một người trường vốn tức là có vốn giải á, mà cái sử dụng cái việc mà đầu tư ờ, cầm nắm giữ các cổ phiếu mà nó không nó nó không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình ấy. các bạn có tức là các bạn có một cái có một cái nguồn thu nhập thứ hai để đảm bảo cuộc sống gia đình ấy, thì các bạn ờ, mới cân nhắc tham gia mua cổ phiếu giai đoạn này tại vì <coughs> đối với thị trường giai đoạn này thì mình không chắc là nó nó sẽ tạo đáy ờ, sớm đâu nó không chắc nó sẽ tạo đáy sớm cho nên khả năng cao là nó vẫn còn một chu kỳ giảm mạnh nữa đúng không ạ cho nên là giai đoạn này thì mình khuyến khích các anh chị chủ yếu là nên cầm tiền mặt và quan sát thôi khi mà các tất cả các yếu tố thông tin về vĩ mô nó chưa ủng hộ nó chưa có tốt lên nữa thì thì thị trường chứng khoán vẫn vẫn nó vẫn còn ở một cái phạm áp đảo anh chị ạ nó vẫn uh, bước vào cái giai đoạn mùa đông mùa đông trên chứng khoán cho nên là chúng ta hạn chế là cầm cổ phiếu giai đoạn này tại vì nó nó là vào một cái pha downtrend pha rư thị trường thì không không biết ở đâu là là, là đánh mới đâu đúng không ạ các lý thuyết về ờ, Wickhop hay gì đó giai đoạn này thì nó không đúng nó không nó không áp dụng đúng à, về nhận định các cổ phiếu hay là mua cổ phiếu giai đoạn này thì mình không có nói được mình không nói tại vì các mấy các chị thấy là kể cả vn index nó đang rơi như thế này mà mua cổ phiếu giai đoạn này chỉ có chết thôi đúng không ạ thì không không có thể kiếm lợi được đâu thì à, các bạn có thể giai đoạn này mọi người có thể tập trung vào một số các việc khác như là tập trung vào công việc chính của mình này ví dụ các bạn anh chị nào là làm văn phòng tập trung văn phòng kinh doanh tập trung kinh doanh hoặc là tập trung uh, học thêm đúng không? học thêm uh, một số các cái ấy, các cái kiến thức nghiệp vụ khác hoặc là một số các cái kinh nghiệm khác một số các cái khoa học ngắn hạn để chúng ta có thể kiếm thêm dòng tiền để chờ cơ hội khi mà thị trường nó quay vào cái pha uptrend đồng tiền nó có cái, cái kinh tế vĩ mô nó ổn định trở lại thì chúng ta bắt đầu mới tham gia còn không thì cứ tạm thời à, quan sát thị trường thôi chứ không có tham gia mua gì ở đoạn này đúng không ạ từ à, bắt đầu từ tháng 9 đến nay thì tưởng nó rơi đầu tháng 9 đến hiện tại là thị trường nó rơi rồi à, hôm nay thì mình cũng chỉ làm một cái video ngắn thôi đúng không thì anh chị nào có câu hỏi gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình có đặt đặt uh, câu trực tiếp với mình qua cái zalo mình có số điện thoại đang chạy trên màn hình nữa xin cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại